đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người em đem trao cho em nụ hồng nụ hồng mong manh như sương mai trong gió dặn bao nhiêu lần rồi chị Trời đất ơi Bà lớn vậy mà kêu chị gì Bà đáng tuổi cha tuổi má tôi đó Trời trời trời trời nhỏ này sao á Gì kêu, kêu bằng chị đi Chị cái gì người ta còn trẻ Thấy ghê không bà mà trẻ bà già như quỷ vậy á Kìa bà quay vòng coi quay vòng trời coi Trời ơi khoan nè. Nhắc cái gì nhắc chữ gì nói chữ gì Trời đất ơi coi kìa Già lớn tuổi mà ăn mặc lố lăng Trời ơi cái này cái tai của người ta là như vậy Thôi nè, dì nói con nghe Từ nay trở đi dì không bao giờ thích con nhắc tới cái chữ đó À già đó hả? Trời ơi, đau À vậy hả, xin lỗi Con có biết hả? Khi nào mà con lớn lên đi Con bằng cái tuổi này đi Rồi à. con sẽ hiểu được cái cảm giác khi mà nghe được cái chữ đó, hiểu không? À, cái chữ già nó ghê vậy hả gì? Ờ. Dì, nó nghe nè, cho con hỏi dì cái Sao, Sao dì xinh đẹp, sang trọng quý phái quá mà <laughs> Sao dì hay vậy? nhỏ này nó làm sao á ta ơi không có nói chuyện được nó lâu hay sao á ế cái gì mà ế cái này là gì kén chọn con hiểu không vì á đối với gì á một tình yêu nó phải lớn lao dữ lắm khi mà gì chọn một ai đó rồi gì sẽ dâng hiến cả trái tim của gì cho người đó cho nên gì phải chọn lựa thật kỹ hiểu không ồ vậy hả nhắc tới trai mới nhớ hôm bữa con với bà bà hoa đúng không ừ đi về quê đúng không biết chuyện gì xảy ra không gì ghê lắm cái gì con thảo nguyên á Dạ Nó dắt trai về nhà Dắt vô cái cổng này nè Mở cổng bước vô đóng cổng lại Vô cửa chính mở cửa bước vô đóng cửa lại Lên phòng mở cửa bước vô đóng cửa phòng lại Ủa gì vô phòng luôn hả Thì gì đó vậy đó Hay quá Tào lao nghĩ sao con con Thảo Nguyên nó vậy khùng vậy nhưng à. sao mà trời chính mắt gì thấy mà thôi vậy ơi gì nhìn nhầm á trời nhầm cái gì mà nhầm nhỏ này hai nhà sát vách nhau con thì có hai mắt gì tới bốn mắt lận mà thôi vậy ơi mặn thảo nguyễn đâu phải là loại gái hư hỏng gì đâu đó đó đó đó đó đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy nha thôi thôi thôi, tôi không có nhiều chuyện nữa tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi ai tin thì tin à thôi tôi đi vô ép hoa ừ, kỳ cục đấy ê ủa gì lộn thôi Trời đất ơi bà tỉnh quá ha trời ơi cái gì vậy bà làm gì vậy bơm bơm gì bơm nổ mà nổ ờ. chậm ở đâu nó đang xì á trong nhà bà bà là người đặt bơm phải không ê đừng nói bậy bạ nghe bà dắt bà lên công an nha bà hiểu lầm tôi rồi đó nghe. tôi nói cho bà biết nè bơm này không phải là bơm nguyên tử hạt nhân đâu mà bơm này là bơm nổ chậm nó nổ nhà bà thu quắc luôn đó tôi ghét ai nói chuyện vòng do lắm nói thẳng vấn đề luôn đi nói gì một hai ba nói à, <laughs> muốn nói thẳng đúng không ừ nói thẳng cho nghe nè nha bà ha, lúc nào cũng hãnh diện con gái của bà hết hả bà đi đâu bà hôm bữa bà với lì đi đâu về quê chứ đâu mà bà là cái gì bà tra hỏi tôi ờ thì để về quê về quê sướng quá mà đâu có biết con gái mình sao bông con gái mình ở đây dắt trai vô nhà nè tôi nói cho bà biết nha tin này từ đâu ha hay là từ bà dựng chuyện lên nè, hả tôi không có dựng chuyện nha mà chính tay tôi nghe rõ ràng nè con hường em của tôi á nó nói lại với con lì đó tôi làm chứng và tôi nghe rõ ràng cái sự việc là con bà dắt trai về nhà mất cười quá à. cười sao hết đường nghe ai nghe cái con nhỏ ế chồng đó Ê. tôi nói bà biết nha mấy con ế chồng đó nó có vấn đề đó bà không được quyền xúc phạm em tôi nha nó ế thì mặc kệ nói chuyện đó đổ qua một bên còn bà kìa bà về bà lo cho con của bà đi ha lo cái gì con cái bà danh giá quá mà học giỏi cao sang quá mà đó đủ cái thứ con cái hư trời ơi bà từ trước tự tự nhiên bà lại nói con tôi ai con ừ Sa không không gì đâu không có nói xấu con cái này là sự thật chị con dắt trai về nhà con ngọn nít con không biết gì đâu con vô nhà con học bài đi con nè con cái đó không phải là sự thật đâu chứ làm sao trước mặt dì dân đây con nói đi chị hai con làm sao để cho dân dân hiểu nói chị hai con vậy đó chị hai con không có dẫn ai về nhà hết mà con dẫn hả, hả? gì vậy chị em bị bệnh nữa kìa chị em bệnh hả thôi nói anh chi bác sĩ nói không chăm sóc kỹ là có thể mất mạng nếu chị Thảo Nguyên mất Thì anh sẽ cãi nhau với ai Chị em bị gì Chị em bị sốt cao là có thể mất mạng Anh có biết không Thiệt không Thiệt Nhưng anh nói thật nha Anh không quan tâm chị em đâu Anh vô coi còn sao thôi Chị em nằm đâu vậy Ở trên phòng Đó mọi chuyện lại vậy đó ờ, à, cái cái bữa đó mà mà là cái người mà mà đi vô nhà con là cái là thằng con của bà đó là anh hoàng á nhà hàng xóm mình nè à, à vậy hả mà con nói tóm lại là con không thích ai nói xấu chị con hãy để chị con bình yên ok con chào cô cô chào con thấy chưa ha mai mốt làm ơn á nhìn cho rõ ha nghe cho thấu đáo đi ha chưa gì bà đã hồ đồ ha cái hồ đồ gì bà Trời đất ơi thì tôi nghe rõ ràng con Hường em của tôi nói chuyện với con Lì Thì hai đứa nó nói chuyện thân mật với nhau mà tôi thấy hai đứa không có phản ứng gì hết trơn Tôi tưởng chuyện này là sự thật Đó bà có muốn chửi thì bà chửi con Lì kìa Do con Lì mà ra hết trơn á Trời ơi Cũng là con Lì Vừa Lì vừa khùng Trời ơi Lì ơi chuyện này là mày biết tại tao gì gì gì gì gì gì sao vậy vậy chị thôi bởi kêu kêu chị ngượng cái miệng kỳ lắm thôi chị thôi gì ngượng gì thôi bây giờ kêu kêu chị đi rồi từng cho năm chục năm chục hả ừ thôi bảy lăm đi rồi chơi luôn sao sao sao sao sao con thảo nguyên nó về chưa chưa trời ơi giờ này nó chưa về có nghĩa là nó đi với trai Đêm nay nó sẽ overnight Trời ơi, ghê vậy Sau đó nó sẽ đi nhậu Sau đó nó sẽ bê xe lết luôn Và sau đó nó sẽ Ý Cái cái đó hả Ừ Trời ghê quá con gái mất nết Trời ơi ghê vậy Ôi, ghê quá à. Ôi không ngờ Thảo Nguyên nó ghê gớm Trời ơi chết rồi Mất nết quá Trời rồi Ai ghê Ai mất nết Qua đây Nấu đi Nấu cho bà nghe dạ thôi chị nói đi thôi tôi nói nha con gái bà chứ ai ừ. bây giờ nó chưa về đúng không ừ. thì có nghĩa là nó đi thay trai phải không à, cái này bà tự nói nha tôi không có nói nha đó à, luôn rồi tôi nói cho bà nghe này cái bữa mà bà đi về quê á không ừ. chính mắt tôi trông thấy nè nó dắt trai vô nhà đó ừ. ôi ghê quá bà ơi mày biết cái thằng con trai đột nhập vô nhà ta là ai phải không là ai vậy về hỏi chị mày nè rồi biết ôi sao tự nhiên hỏi chị tôi nè già dạ rồi ấy chồng ấy chê rồi Ê, nói lo ai? tu tao nói mày á Ê, ờ, tu già lo tu đi ha không cả ngày tao nói chuyện gia đình của người ta hoài ha lo mà tình khẩu đi cưng để mà kiếm sao kiếm được uh, ờ, tráng sĩ tươi xanh bà bà, bà đi ăn nói gì lớn tiếng người ta quá vậy nín mày chưa tới lượt mày còn mày nữa ha không đem chuyện trong nhà đi thọc bạch ra ngoài ha Đâu mày có. nghe lời người ta để mà mày mày biêu riếu tiểu thơ của mày không có con không bao giờ làm vậy con chỉ thắc mắc là thảo nguyên đi với ai thôi đó à thắc mắc phải không dạ tao nói luôn nè từ ra về sao mày giao du với ai cũng được nhưng tao cấm mày không được giao du với cái con vật hình này giữa tao với nó mày chọn ai Ê. chọn ai chọn đi yên tâm đi bà đuổi em gì chị có chứa chấp em không tất nhiên là không rồi vậy mà chủ nè lao vậy cuối cùng thảo nguyên nó đi với ai với ai với ai One's